đôi hoàn hảo gạch nền 60 90 gạch ốp 45 90 đá bóng tiếng toàn phần cho gạch ốp quá đẳng cấp quá đẹp đá bóng đá ốp bóng vân rất tự nhiên hồng da cạnh bài cạnh dày hơn một phân tất cả là hàng xuất khẩu anh em bà con nhanh tay ủng hộ số lượng còn nhiều một ngàn thùng gạch bốn sáu mươi chín mươi năm trăm thùng gạch bốn trăm chín mươi tư xây dựng quan tâm thì ờ, gọi số 0908 579 669 hệ thống gạch men phòng Apollo